ở đây là một cái bình à, đỗ tương đã ngâm thì cái bình này thể tích là 5 lít các bạn thấy đang số khí ở đây thì nó rất là thơm và khi mình nhân cái này thì mình không sử dụng đường hoặc là nếu có sử dụng thì sử dụng rất ít thì ở đây cái vi sinh vật mình sử dụng thứ nhất là cái chủng bacillus và nấm trichoderma cái thứ hai đó là cái nấm men rượu đó thì tại sao chúng ta phải sục khí bởi vì thứ nhất là cái nấm men rượu và cái bacillus hay là cái trichoderma thì nó là một loại vi sinh vật hiếu khí vì vậy chúng ta cần phải cung cấp oxy cho nó để nó phát triển còn nếu mà chúng ta cung cung, cung cấp oxy ấy, thì khi mà nó ở trong môi trường nước ấy, thì nó sinh ăn các cái cái đường ở trong cái môi trường này ấy, thì nó sinh ra cái xế khí CO2 mà chúng ta sẽ thấy là các cái cái môi trường ví dụ đỗ tương hay là cái vật liệu cá ngâm ấy, thì nó sẽ nổi lên trên thì khi mà nó thiếu cái oxy ấy, thì các cái loại vi sinh vật này chết thì nó lại làm cái môi trường rất tốt cho các loại vi sinh vật kỵ khí tức là nó không cần oxy nó sống ở trong đấy tức là các cái vi sinh vật kỵ khí thì nó gây mùi thối đó chính vì vậy mà giải thích lý do tại sao mà chúng ta ngâm ủ đỗ tương hay là cá mà gây tạo mùi thối vậy thì chúng ta sục khí này nó có một cái lợi đó là gì cái thời gian chúng ta nhân lên nó rất là nhanh xử lý cái đỗ tương này đảm bảo các bạn chỉ trong vòng 7 ngày thôi 7 ngày và thậm chí nếu nhanh hơn chúng ta số khí 24 trên 24 ấy thì 5 ngày là xong vậy thì đạt cái thành phẩm nó đạt được là như thế nào thì đầu tiên là các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta tắt số khí đi thì chúng ta sẽ thấy là cái lớp đỗ tương này nó không còn nổi lên trên nữa mà nó sẽ lắng xuống dưới này và nó có một cái lớp thủy phân cái dịch đỗ tương bên trên này đó và cái nữa là gì nó không có mùi hôi nó có mùi chua nhẹ và nó rất là thơm nếu mà chúng ta sử dụng nấm men đó nếu như các bạn biết về quy trình sản xuất bia của các nhà máy bia thì các cái nấm men nấm rượu người ta đều có quy trình sụ khí để cho cái con nấm men nó phát triển đó thế nên cái quy trình này rất ít bạn à, hiểu về cái quy trình về nhân vi sinh và tại sao nó lại bị thối đó thế nên bạn muốn được thì các bạn phải sử dụng một cái máy sụ khí dành cho bẻ cán rất là rẻ mấy chục nghìn thôi đó các bạn phải sụp và các bạn cung cấp cái oxy cho nó thì khi bạn nhân nuôi thì nó mới phát triển được và nó sẽ làm tiêu diệt các cái vi sinh vật kỵ khí một cây mùi thối bởi vì khi có oxy thì khi vi sinh vật kỵ khí nó không thể sinh trưởng được còn có oxy thì các cái ví dụ như là nấm men uh, men rượu bacillus và trichoderma ấy, thì nó phát triển rất là mạnh bởi vì nó có oxy và nó có dinh dưỡng từ trong các cái cơ chất chất này đó thì ở, ở đây là mình làm một cái mô hình nhỏ để cho các bạn thấy thôi còn uh, ở trên sân thượng nhà mình mình làm một cái thùng phi khoảng tầm uh, gần 50 lít mình uh, nuôi đỗ tường ở đấy mình nhân đúng trong vòng 7 ngày thôi đấy và bây giờ không cần số khí nữa và hầu như là để đấy thoải mái không bao giờ bị thối nó chỉ có mùi chua nhẹ đó thì thì ở đây thì mời các bạn xem qua một cái giải thích cụ thể hơn bằng các cái slide và một cái clip mà mình đã đã xem được của một cái nhà vườn mà người ta ngâm đỗ tương người ta chuyên để bán cho hoa hồng với một cái thể tích người ta nói là khoảng hàng khối cái đỗ tương mà nó không có mùi hôi đó để chúng ta thấy là người ta đã áp dụng nó như thế nào còn nếu như các bạn cứ thấy rằng hiện nay nhân nuôi bằng IMO e hay là IM e thực tế nó vẫn thối như thường đó nếu như các bạn sử dụng thiếu đường còn khi mà các bạn sử dụng theo phương pháp như thế này thì các bạn sử dụng cực kỳ ít đường và thậm chí không cần tới đường bởi vì đường nó sinh ra trong quá trình các vi sinh vật này nó ăn các cái cơ chất ở trong cái môi trường trường này nó phân hủy ra thì nó sẽ tạo ra đường và nấm men nó sử dụng cái đường đấy nó tạo ra rượu và cái mùi nó rất là thơm và khi mà cái nấm men này nó chết ấy, thì nó sẽ tạo ra một cái loại loại dinh dưỡng nó cực kỳ tốt tốt ở mức như thế nào bởi vì các bạn tìm hiểu trong nấm men nó cái thành phần con nấm men khi mà nó chết đã tạo ra một cái nguồn dinh dưỡng là cái hàm lượng protein nó rất là cao và hàm lượng vitamin B cực kỳ lớn chúng ta biết là cái hàm lượng nhóm vitamin nhóm B ví dụ B1 B6 và B12 nó cực kỳ tốt cho cây trồng các bạn ờ, sẽ hiểu tại sao là khi mà chúng ta lên men ấy, thì ví dụ chúng ta tưới dịch chuối hay là dịch hoa quả mà chúng ta tưới lên thì cây trồng rất là tốt bởi bản chất là do nấm men nó đã chuyển hóa các cái cái chất tinh bột uh, thành đường và đường thành rượu và khi cái nấm men này sinh sôi nó tạo ra một sinh khối rất là lớn và lớn lên như vậy thì khi mà nó chết đi thì nó tạo ra cái nguồn vitamin nhóm B và cái axit amin nó rất là lớn thế nên tại sao mà chúng ta tưới cái đấy nó lại rất là tốt đó thế nên các bạn khi mà các bạn nhân uh, các cái làm phân bón hữu cơ thì chúng ta phải hiểu cái nguyên lý của nó đấy thì ở đây các bạn thấy là gì ở đây mình ở đây gần đây mùi rất là thơm nó chúng ta phải hiểu nguyên lý của nó như thế và ở đây là sử, sử dụng cực kỳ ít đường và hầu như là không sử dụng nó giống như các bạn muốn nhanh hơn thì các bạn sẽ sử dụng một cái <laughs> nhân sinh khối à, ban đầu thì các bạn sử dụng cho mình hai thìa đường hai thìa ăn cơm ấy, với 3 lít nước và chúng ta có thêm sử dụng một chút cơm nguội cơm nguội để làm gì để cho các vi sinh vật này nó bám vào đấy đó và chúng ta cho nấm men rượu vào này chúng ta cho bacillus à, và trichoderma vào này và chúng ta cứ sụp khí vào trong đấy thì bạn sẽ thấy là chỉ trong một ngày là chúng ta đã có sinh thối 3 lít cái môi trường giống để nhân lên thì sau này các bạn có thể đổ vào một cái thùng phi khoảng 50 lít 100 lít thì nó sinh lên rất là nhanh và các bạn cứ tiếp tục sụp khí và khi mà các bạn cho ra cái môi trường 100 lít hay là 500 lít các bạn không cần phải thêm đường đấy bởi vì lúc này vi sinh vật ở đây cái đủ nó đủ mật độ rồi thì khi vào đấy thì ví dụ nó thiếu đường thì nó sẽ ăn trực tiếp các cái môi trường ờ, cơ chất của nó đó thế nên là các bạn thấy là cái chi phí này nó rất là rẻ còn nếu mà các bạn mà không sử dụng đường mình thấy nhiều bạn ví dụ bây giờ nhân một cái thể tích khối mà tầm 500 lít đỗ tương ấy mà ít nhất các bạn phải sử dụng một cái can mật gì đường ít nhất là 30 lít các bạn tính tiền là bao nhiêu đúng không ạ và hơn nữa nếu mà các bạn không sử dụng mật giấy đường mà các bạn sử dụng đường trắng đường kính hoặc là đường đường nâu ấy, đường đỏ ấy, thì cũng là một các loại chi phí còn theo cái phương pháp này thì các bạn sử dụng cái số khí này thời gian nhân lên rất là nhanh theo phương pháp kia thì các bạn phải mất tới 3 tháng nhưng thực tế cái này khi các bạn làm đảm bảo các bạn chỉ mất 7 ngày đấy là thời gian lâu nhất còn thực tế nó chỉ mất có, có 5 ngày là xong Đó. và các bạn kể cả khi các bạn bỏ cái sục khí này ra các bạn sẽ thấy là nó không bị thối và khi mà nó đạt là khi vi sinh vật nó ăn phân hủy tất cả các cái ví dụ như đậu tương hay là cá ấy, thì nó sẽ lắng xuống bên dưới này tại sao lắng bởi vì thực tế nó đã phân hủy hết rồi đấy và nó không còn nổi lên nữa thì lúc này là chúng ta có thể mang đi tưới rồi và cái này chúng ta có thể bảo quản cả tháng trời hoàn toàn không bị thối đấy nếu như còn bị thối là chứng tỏ là nó chưa phân hủy hết thì lúc này chúng ta lại tiếp tục bổ sung sục khí oxy này vào chúng ta không cần phải thêm đường đấy là tự khắc là nó sẽ sẽ giải quyết được vấn đề chúng ta thì bây giờ mời các bạn theo dõi cái slide để mình giải thích rõ hơn về cái nguyên lý như thế này và xem một cái đoạn clip mà một cái nhà vườn người ta nhân cái sinh khối về cái, cái chế phẩm đỗ tương như thế nào và tại sao người ta lại một có một chế phẩm mà nó không hôi thối à, mời các bạn à, tiếp tục theo dõi ở đây nhé Hi, chào các bạn các bạn à, bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn về các cái bước để chúng ta làm ngâm ủ phân hữu cơ khoa học tại sao lại nó là khoa học bởi hiện tại thì rất nhiều bạn khi mà chúng ta ngâm ủ chúng ta mua các cái chế phẩm sinh học về chúng ta ngâm ủ nhưng mà nó lại xảy ra một cái vấn đề đó là nó mùi hôi thối và cái thời gian xử lý nó rất lâu bởi vì cái nguyên lý là chúng ta không hiểu về cái nguyên lý khoa học của các loại vi sinh vật nó phân hủy nó như thế nào thì ngâm ủ hữu cơ khoa học thì chúng ta có thể uh, ủ phân đỗ tương phân cá hay là dịch hoa quả vân vân cái ưu điểm là gì à, thời gian phân hủy rất là nhanh xử lý chúng ta thời gian từ 5 đến 7 ngày còn nếu mà chúng ta xử lý khối lượng lớn thì nó có thể là 10 đến 15 ngày nó rất nhanh thay vì chúng ta phải đợi đến khoảng tầm 3 tháng đến tận nửa năm thì chúng ta mới có cái lượng phân để chúng ta dùng cái nữa là một cái ưu điểm nữa là nó không có mùi hôi thối và không tốn chi phí không tốn đường và mật dỉ đường tại sao lại không tốn đường và mật dỉ đường bởi chúng ta thấy là gì khi mà ủ thì đa phần là các cái đơn vị bán người ta đều khuyến cáo là chúng ta sử dụng đường và mật dế đường và cái nếu mà chúng ta ủ thể tích càng lớn thì lại cái lượng đường và mật dế đường lại rất là nhiều và hơn nữa là chi phí nó rất là đắt đó thế nên là cái này thì chúng ta không tốn chi phí mà chúng ta có thể sử dụng cái đường kính trắng và cái chi phí nó, nó rất là rẻ chỉ một hai thìa đường thôi đó mà chúng ta có thể xử lý được cả một cái khối khối phân ờ, hữu cơ lớn như thế này đó các bạn tưởng tượng được không ạ và cái dụng cụ và nguyên liệu thì cái chúng ta sử dụng là cái gì đó là sử, sử dụng cái chủng bacillus trichoderma và men rượu máy sục khí thì chúng ta thấy là ở trên uh, YouTube thì có anh Hoàng Công anh giới thiệu là về cái IMO4 e ấy thì ở đây cái bản chất cái này cũng là một cái IMO4 e nhưng mà nó sẽ không có về cái <clears throat> nó không có về cái gì nhỉ mình quên mất rồi nhưng mà chúng ta thấy là cái men tiêu hóa ấy, men tiêu hóa là nó có chủng bacillus nhưng cái bacillus ở trong men tiêu hóa nó chỉ là cái một chủng đơn là bacillus subtilis còn cái bacillus ở trong cái mà chế phẩm vi sinh mà các bạn mua ấy thì nó có bốn bốn chủng tức là nó ghi là bacillus fp ấy. fp tức là nó tổng của rất nhiều các loại bacillus đó nó rất nhiều hơn so với cái cái men tiêu hóa và cái trichoderma tức là các bạn tìm cái chế phẩm trichoderma bacillus ấy đó thì nó sẽ có cái cái danh mục này cái thứ hai là men rượu men rượu thì ở đây là nó có hai thành phần ở trong cái này thứ nhất là cái cái nấm <coughs> cái nó gọi là cái nấm mốc nấm mốc và cái nấm men rượu là sirovaci ấy Đấy, cái nấm mốc là cái nó sẽ xử lý cách phần tinh bột để nó biến tinh bột thành đường và cái phần à, nấm men rượu là siro nó sẽ sử dụng cái phần đường đó để nó chuyển hóa thành rượu thế nên tại sao là nó có mùi thơm là như vậy đó và cái máy sục khí thì chúng ta phải hiểu nguyên lý ở đây này tất cả những cái ờ, vi sinh vật này nó là vi sinh vật hiếu khí thế nên chúng ta cần phải có máy sục khí là bơm oxy vào để cho các vi sinh vật này nó phát triển và nó thở được đó thế ờ, khi mà các bạn nhân mà người ta không giới thiệu các bạn là các bạn tiếp oxy vào thì rõ ràng là cái cái vi sinh vật này phát triển ờ, rất là kém và khi mà các vi sinh vật này phát triển kém thì nó tạo ra cái môi trường cho các cái vi sinh vật uh, kỵ khí tức là vi sinh vật gây thối nó phát triển thế nên tại sao cái nguyên liệu ủ của bạn bị thối nó là như vậy đó và khi chúng ta sục khí như này nó có hai cái lợi thứ nhất là chúng ta tiếp cái năng lượng oxy cho các cái vi sinh vật bacillus trichoderma và cái nấm men này nó phát triển bởi vì nó cần có oxy để phát triển cái thứ hai là nó sẽ giúp giải thoát cái khí CO2 tức là khi mà các vi sinh vật này nó ăn đường ăn các cái cơ chất thì nó tạo ra khí CO2 thì nó làm cho cái nguyên vật liệu chúng ta nổi lên đúng không ạ nếu các bạn không sụp khí không quấy đảo chúng ta đấy nổi lên thì nó sẽ làm giải thoát đấy ra đấy và cái thứ ba nữa là khi mà có oxy vào thì các cái vi sinh vật kỹ khí gây thối kia nó không thể phát triển được đó đó là cái điểm lợi như vậy và khi mà có cái sục khí này vào thì cái sinh khối của các cái vi sinh vật Bacillus trichoderma và men rượu này nó nhân lên rất là nhanh và thế chính vì vậy mà tại sao mà mình nói là thời gian phân hủy nó chỉ 5 đến 7 ngày là như vậy bởi vì khi mà sinh khối nó cực kỳ lớn thì giống như một cái đoàn quân nguyên mông ấy, các bạn thấy không ạ đấy nó đánh một lúc thì thì hết ngay một cái phân đỗ tương cái phân cá này của các bạn ủ ngay đúng không ạ đấy và cái thực hiện thì chúng ta làm với phân số lượng lớn từ 20 lít trở lên thì chúng ta sẽ làm một cái bước là nhân giống cấp 1. Đó. Thật ra cấp 1 và cái nhân sinh khối với số lượng lớn thì nó đều là cái quy trình như nhau cả. Nhưng ở đây cấp 1 để chúng ta tạo ra một cái mật độ vi sinh vật nó lớn hơn thôi. Đấy, còn nếu các bạn chỉ nhân 5 3 5 lít đến 10 lít thì các bạn uh, cho thẳng cái cái đấy vào chúng ta sụp và chúng ta làm luôn nó không phải nhân. Đấy thì thực hiện là chúng ta nhân với số lượng lớn thể tích từ 20 lít trở lên để nhân giống vi sinh vật cấp 1 để đạt mật độ còn nếu làm từ 3 đến 5 lít thì bỏ qua bước nhân giống chuẩn bị thì chúng ta chuẩn bị một cái bình nhựa 5 lít hoặc là cái can 5 lít thì chai nước 5 lít thì đấy chúng ta cho 3 lít nước vào bình cộng với hai thìa đường à, hoặc là à, khoảng tờ 50 đến 100 gram đường và cho nấm trichoderma bacillus và men rượu vào và chúng ta sục khí để trong 24 giờ thế tại sao chúng ta cần phải có đường bởi vì đường này nó là một cái thức ăn cho các vi sinh vật này nó nhân lên nhanh và cộng thêm với sục khí nữa nó còn cần có oxy để nó sục khí để nó ăn cái đường này các bạn thấy là nó nó nhân lên với cái mật độ vi sinh vật nó nhân lên kinh khủng xong là 24 giờ với 3 lít này thôi các bạn có thể xử lý cho khoảng tầm vài một cái thùng 100 lít thoải mái đấy 100 100 ờ, lít cái thùng ủ thoải mái thành quả sau khi 24 giờ là chúng ta được một cái dung dịch là có mùi thơm men rượu và đã nhân nuôi được thành công giống F1 đó và tiến hành ủ phân số lượng lớn thì các bạn chuẩn bị cái xô thùng ờ, đựng đủ tích vật liệu ủ ờ, như là cá đỗ tương và cho vào thùng ủ và chúng ta cho cái lượng nước à, <clears throat> nó à, tương đương với khoảng tầm gấp đôi cái số lượng à, cái vật liệu ủ ví dụ như là cái vật liệu ủ chúng ta khoảng tầm 20 cân thì chúng ta cho cái lượng nước nó gấp đôi lên đấy làm sao mà à, để cho cái cái môi trường này nó loãng để chúng ta sục khí thì nó đảo trộn nó tốt hơn nếu chúng ta đặc quá thì sục khí thì nó đảo trộn rất kém đấy và chúng ta cho cái giống cấp 1 đây chúng ta cho cái sau dịch cấp 1 sau 24 giờ chúng ta cho ở đây và chúng ta tiến hành sục khí và chúng ta chờ 5 7 ngày là có kết quả thôi và 5 đến ngày 7 ngày kết quả thành phẩm như thế nào là thứ nhất là cái phân ủ chúng ta nó nắng xuống dưới này nằm xuống dưới và nó không nổi lên nữa thì chứng tỏ là các cái vi sinh vật này nó đã <laughs> đã đánh tan toàn bộ là là các cái cái đống phân ủi rồi đấy và đã xử lý xong và mùi phân ủ ví dụ phân đỗ tương nó có mùi chua nhẹ như giấm đấy nó không có mùi hôi thối và có thể sử dụng bón cho cây trồng và cái này các bạn thì không cần phải sục khí nữa đấy và các bạn có thể để thoải mái eh, để các bạn à, sử dụng và pha loãng với tỷ lệ 1 trên 20 để tưới còn nếu như mà sau khi mà chúng ta tắt sục khí đi một hai ngày mà chúng ta thấy cái nguyên vật liệu chúng ta vẫn nổi lên trên ấy, thì chúng ta lại tiếp tục sục khí vào đấy để cho nó lại tiếp tục nó phân hủy đấy còn ở nhà mình thì mình ờ, làm một cái thùng tầm 50 lít ấy. đấy mình xử lý cái phân đỗ tường cái bã đỗ tường ấy, chỉ cũng tầm 5 đến 7 ngày đấy và đến, thậm chí đến bây giờ đến hơn một tháng rồi để không sục khí mà nó chả mùi gì cả nó chỉ có mùi chua làm gì có mùi thối đâu đấy và thậm chí là cái cái nguyên vật liệu như là cái đỗ tương này nó lắng xuống dưới nó có nổi lên trên đâu đấy thế nên à, qua đây các bạn nhìn thấy này chúng ta tìm à, trên một số trên mạng đầu tiên là chúng ta tìm hiểu về bacillus đây chúng ta thấy là bacillus là tên một nhóm vi khuẩn hình que gam dương hiếu khí chúng ta thấy không ạ từ hiếu khí bắt buộc nhé đấy thế nên là chúng ta thấy là cái bacillus này rất là quan trọng này. đấy còn nấm chicoderma này nấm chicoderma đấy là loại nấm hiếu khí đấy chúng ta hiểu vấn đề chưa nếu mà chúng ta không cung cấp oxy thì làm sao những loại vi sinh vật này phát triển được đấy và chúng ta thấy này, nấm men hiếu khí này nấm men rượu đây điều kiện kỹ khí thiếu nấm men đây trong điều kiện kỹ khí nấm men tiến hành lên men rượu để thu năng lượng cần cho sự sống còn khi có mặt oxy thì nó sẽ đình chỉ lên men rượu và nó sẽ sinh sôi các cái cái vi sinh vật đấy thế, thế nên là cái cái nấm men này nó rất là quan trọng khi mà nó có kỵ khí thì nó sẽ sẽ làm gì nó ăn cái đường để nó biến thành rượu thế nên nó có mùi thơm đấy còn khi không có khí thì cái này à khi có mặt oxy ấy, thì nó nó lại không lên men rượu mà nó lại làm gì nó nhân sinh khối nó lên tức là từ ví dụ một cái tế bào nấm men nó lên 10 100 200 hay vài nghìn gì đấy đấy, khi nó đủ mật độ rồi thì bắt đầu bắt đầu nó ăn đường nó lên rượu đấy, bạn hiểu nguyên lý chưa đấy và một cái nữa là chúng ta hiểu trong cái quá trình mà những các nhà máy người ta sản xuất bia ấy đấy, thì tại sao người ta phải sục khí sục khí để làm sao để cho nó nhân men cái số lượng nấm men nó nhân lên đạt đủ mật độ sau khi mà đạt đủ mật độ xong rồi thì bắt đầu người ta bỏ sục khí đi để cho tạo môi trường không có không khí nữa thì nấm men này bắt đầu nó tiến hành ăn đường ở trong các cái dịch uh, men bia ấy để nó tạo ra ra bia đó và chúng ta thấy là ở các cái ao hồ sông suối mà nơi nào nó có mùi hôi thối là tại sao ạ bởi vì nó có rất nhiều các cái vi sinh vật kỵ khí ở đấy nó tạo nên mùi thối nhưng khi mà chúng ta xử lý sục khí vào thì tự nhiên nó hết cái đấy và nó xử lý cái đấy các bạn cứ tìm hiểu về cái chỗ mà à, xử lý nước sông tô lịch mà cái đơn vị nhật bản người ta làm cho thành phố hà nội ấy. chúng ta thấy tại sao người ta sục khí liên tục liên tục ở đấy bởi vì nó cung cấp oxy để phát triển các cái vi sinh vật hiếu khí này đấy thì tự nhiên là các vi sinh vật kỵ khí nó không có nó có oxy nó chết đấy thế nên tại sao mà nó xử lý cái mùi hôi nước thải như vậy đấy các bạn hiểu vấn đề chưa ạ đấy thì đây các bạn thấy là một cái đơn vị ờ, nhà hoa hồng sản, sản xuất hoa hồng rất là lớn Rosava đấy các bạn thấy mọi người ta ngâm ủ đỗ tương là người ta sục khí như thế này đấy thời gian nhân lên rất là nhanh vi sinh vật đấy các bạn thấy mà hàng khối đúng không ạ đấy cho nên là quay lại vấn đề chúng ta thì chúng ta thấy là gì khi mà chúng ta ngâm ủ mà chúng ta có sục khí chúng ta sẽ thấy cái hiệu quả rất là nhanh và bây giờ xin mời các bạn xem cái cái thùng ủ mình và mình vừa quay quay cách đây vài hôm xem nó xử lý lắng xuống như thế nào bây giờ thì review cho các bạn xem cái thành quả sau khi mà xử lý cái độ tương này được khoảng tầm 3 ngày thì sau khi tắt sục khí đi <clears throat> thì bạn sẽ thấy là gì đây chúng ta nhìn thấy có hai lớp đúng không ạ đây chính là cái phần mà độ tương đã xử lý xong nó sẽ chìm xuống dưới còn đây chính là cái dịch độ tương thì cái dịch này thì các bạn có thể lấy ra mà chúng ta phun trên lá được còn cái phần này chúng ta có thể hòa nước và chúng ta tưới đó và các bạn à, có thể để cái này thoải mái mà nó không bao giờ nó bị thối cả đó bởi vì nó đã xử lý xong rồi đó và cái mùi này thì nó sẽ có một cái mùi chua nhẹ của giấm đó và các bạn sẽ thấy là gì ạ <clears throat> đây cái phần trên này là mình à, có cái cái gì ạ cái phần trên này các bạn thấy nổi không nó chính là cái cơm nguội cơm nguội chính là cái cơ chất đầu tiên để cho nó cái vi sinh vật nó bám vào nó ăn đấy thì cái cơm này thì thì nó còn nấm men nó bám vào đây này Đấy, và có các vi sinh vật như bacillus hay là Trichoderma <clears throat> Đó, nó rất là thơm và các bạn bảo quản này thoải mái thời gian nhân xử lý cái đỗ tương này cực kỳ nhanh và cái đỗ tương ở chỗ mình mua ấy, thì mua 10 nghìn người ta bán một cái xô sơn 20 lít ấy. đó mà mình về mình có thể ngâm được khoảng tầm một cái thùng phi 50 lít nó rất là rẻ Đấy, thế nên các bạn có thể mua cái bã đỗ tương về các bạn ngâm cũng được nó rẻ hơn rất nhiều so với việc các bạn mua đỗ tương, đỗ tương nguyên hạt thật ra cái bản chất cái bã đỗ tương ấy, thì cái hàm lượng dinh dưỡng nó không thể bằng cái hạt đỗ tương được nhưng mà nó vẫn còn khoảng tầm ít nhất 50 phần trăm cái hàm lượng dinh dưỡng ở trong đấy nhưng nếu mà tính bây giờ chúng ta mua cái cái hạt đỗ tương hạt và với việc bã đỗ tương thì bã đỗ tương nó vẫn rất rẻ hơn rất là nhiều một cân đỗ tương nó là 2.000 à, à đâu 20.000 20.000 à, một cân đỗ tương đấy cái đỗ tương hạt đấy còn cái bã đỗ tương mà có 10.000 một cái thùng phi mà bây giờ một thùng phi thì tính ra nó phải tới 25 cân Cái tính ra nếu mà hàm lượng dinh dưỡng nó vẫn cao hơn rất là nhiều đúng không ạ chi phí nó vẫn rất rẻ hơn đó và khi mà chúng ta sử dụng cái này thì chúng ta không sử dụng đến mật gì đường hay là đường thì chúng ta cũng đã tiết kiệm tiết kiệm được một cái khoản chi phí rất là lớn rồi cái nấm men rượu thì chúng ta ra cái chỗ mà người ta bán cái chỗ mà làm rượu men rượu nó rất là rẻ có vài nghìn con cho mấy cục các bạn làm thoải mái đó, các bạn muốn nhân cái nấm men rượu ấy lên thì cũng rất là dễ thôi các bạn lấy cái bột à, gạo nếp người ta bán thành cái gói các bạn hòa với nước đấy sau các bạn nghiền nhỏ cái nấm men rượu lên các bạn trộn vào đó, sau bạn nắn thành viên là các bạn để vào cái thùng xốp nơi khô giáo này nó sẽ tự nhân lên cái thành nấm men rượu cho các bạn đấy còn bacillus và chico de ma thì các bạn cái này các bạn tìm ở trên google tại sao chúng ta phải Ờ, có sử dụng Bacillus và Trichoderma Trichoderma nó là cái nấm đối kháng nó sẽ giúp cho giải trừ các cái ờ, nấm bệnh ở trên cây trồng đó còn ờ, Bacillus thì nó sẽ đối kháng tiết ra các enzyme nó làm ngăn cản các loại tuyến trùng hay là các cái vi sinh vật nó có hại trong đất nó và cái nữa là hai cái loại chủng này nó vi nó phân hủy cái bã thực vật là cái cái phân bón ta rất là nhanh đó